và hai chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel mình Mình là Wigger thì hôm nay mình sẽ quay cho bạn xem một cái video khá là thú vị Các bạn biết tại sao lại thú vị không? À không khá kinh dị mà đúng Tại vì là hôm nay mình sẽ khám phá cái đĩa nhạc C11 à, 13 Thì cái đĩa nhạc này cho hai đĩa nhạc ma ám Và mình đã, đã từng nghe một lần rồi Và sau cái lần mình nghe đấy thì mình bỏ game một tuần luôn anh em ạ Tại vì là nó ám ảnh vãi nồi luôn thật sự nó rất là ám ảnh nó gây mình cái ám ảnh khá khó chịu thế nên là mình đã nghỉ chơi Minecraft một tuần và sau một tuần đấy là mình đã tiếp tục chơi Minecraft và mình đã không muốn nghe cái tiếng nhạc đấy nữa và tiếng nhạc nó ra sao mà lại kinh khủng đến như thế thì đây là sự thật để sẽ cho các bạn nghe ngay mình đang quay ở cái khu vực mà nó kiểu có sấm chớp ấy thế nên là uh, nó khá là kiểu nó khá là khó chịu cho process anh em thông cảm nhá giờ mình sẽ tắt hết đi mình chỉ để đốt nhạc 100 thôi giờ đến nhạc 11 trước nha what ủa hình như phải cho cái âm lượng tổng ngay nè quên mất anh em ạ à? Wow. Wyoming nha. Nước là 100. muốn bị gì không em? Đây đây đây, đây. hết cái đĩa nhạc uh, ờ, C ờ, đĩa nhạc 11 rồi đấy và thật sự là mình nghe cái đĩa nhạc này mình đã cho ra một số giả thuyết bây giờ các bạn nghe lại nhá để cho các bạn xem đấy khoan lúc mới vào các bạn nghe thì tiếng thở dốc đúng không thở dốc mình nghĩ là của Steve và các bạn nghe thấy tiếng là tiếng cái này à? tiếng của đá đấy đấy tiếng rất là giống của đá luôn đây giống của đá tiếng ấy rất là giống của đá tiếp theo là Đấy, tiếng của đá tiếng thở dốc tiếng âm thanh hang động cho các bạn nghe lại có điều gì bất thường chính xác thì cái tiếng mình đang định nói chính là tiếng truy đuổi thậm chí là tiếng của con này anh em ạ tiếng của một con mà ờ, tiếng của Enderman Thật ra mình cũng không thể spam nữa bây giờ được tại mình đang bật chế độ bình yên Đấy, chính xác là tiếng của Enderman luôn dạ. Và đây tiếng này xuống cái, cái nhạc nó to quá chịu quá anh em ạ vỡ xòe xòe đấy chính là tiếng lục kho đồ đây chính là tiếng tiếng lục kho đồ này anh em ạ chính xác là như thế chính xác là tiếng lục kho đồ và mọi người nghe nói Đấy. thì cái tiếng này là tiếng lục kho đồ này thì kiểu um, nó sao ta kiểu như là đang bị truy đuổi Steve kiểu đang bị truy đuổi bởi một con con gì đó theo mình là Enderman Đấy, nó có một cái chất giọng cứ rất là giống luôn và đặc biệt là đang ở trong hang động à, tại sao Enderman lại kích động như thế mình cũng không rõ và khi mà nó bám khá nhiều bụi bặm này đập đá này hang động này tưởng là bàn Tính đặt một khối gì đấy xuống Và tính giờ sách Tính dở sách thì mình nghĩ là do cái như nào đây Tiếng dở sách thì chắc khả năng cao là do cái này Đấy, có một tiếng rất là giống Đấy Một tiếng rất là giống với cả tiếng ấy luôn Và cái la bàn ấy khả năng đã bị hỏng Cái la bàn bàn ấy khả năng là nó bị hỏng rồi nên là đây là bàn đây khả năng cái la bàn ấy đã bị hỏng thế nên là nó mới như thế anh em ạ ok nó bị hỏng và mình nghĩ là cái tiếng bị hỏng này thì ừ, la bàn thì nó khá khó để bị hỏng và mình nghĩ là hỏng thì phải đi xuống Nether hoặc là uh, Underworld là địa ngục thế nên là mình không chắc nữa đấy chỉ là giả thuyết thôi và khi mà tiếng đào đất nó chắc chắn là đất này rồi đấy anh em này tính chưa chính là đất này anh em ạ chính xác là đất này luôn rồi chính xác là cái tiếng đất mà không cỏ nghĩa là Steve đang ở dưới hang anh em ạ chứ không phải là ở ấy được rồi chúng ta sẽ nghe cái đĩa nhạc 13 còn đen tối hơn một đây anh em ạ tiếng hang động ok và đấy là giai điệu của chiếc đĩa C13 thì nghe xong cái cái bản nhạc của cái đĩa này mình cảm thấy khá là ừ, ám ảnh anh em ạ nếu anh em nghe kỹ nhá thì anh em có thể nghe thấy kiểu kiểu này này không phải cái tiếng đập đất này như bình thường đâu nhá à, phải là cái tiếng vậy là cái tướng này này con cái này đi cái này này cái này tiếng tiếng nước em ạ đấy kiểu tiếng nước này và có con gì đấy đấy đấy có con gì đấy kiểu nó rơi xuống nước luôn ấy kiểu này này đấy nghe giống cái đĩa nghe giống một cái tiếng của cái đĩa kia mà nên cho các bạn nghe rõ mà chắc chắn là các bạn sẽ nghe được cái tiếng ấy luôn cần nghe kỹ nghe thử bình thường thôi là các bạn đã sẽ thể nghe thấy rồi và cái tiếng mà nó to như thế chắc chắn là tiếng người ấy xuống nước anh em không tin đâu để tôi chứng minh này đấy anh em thấy chưa cái tiếng người rơi xuống nước rất là to luôn đây và đấy chắc chắn là Steve anh em ạ chắc chắn là Steve đã bị đã có cái gì đấy kiểu ngã xuống dưới hoặc là bị cái bị Enderman nó không mình nghĩ là cần phải có đĩa C phải có đĩa 12 nhưng mà trong cái thế giới hiện tại tất cả các thế giới từ trước đến nay không hề có cái đĩa nào là đĩa C10 là đĩa 12 cả anh em ạ mình không biết được nhá nhưng mà mình chỉ cần biết là đĩa C13 và 11 nó quá khủng khiếp và nếu mà có đĩa 12 nữa chắc chắn là nó sẽ ghép lại thành một câu chuyện mình chắc chắn luôn đấy cái tiếng của cái đĩa C13 ấy khi mà kiểu Steve rơi xuống nước nghe này rất là to thế nên một mình nghĩ là hero Herobrine hai mình nghĩ là Enderman các bạn chọn ai nào nhưng mà theo cái đĩa C11 này thì có thể trả lời chúng ta là Enderman nhưng cái đĩa này hiện trả lời chúng ta là hero Herobrine bạn nào tinh ý có thể nghe được giúp mình với từ bây giờ mình sẽ hứa là không bao giờ nghe cái bản nhạc cái bản nhạc này nữa hứa đấy ok đốt hết được rồi ok các bạn nghĩ sao về đĩa nhạc xem đĩa nhạc 11 và 13 để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé và nếu bạn nào có giả thuyết hay hơn thì đừng ngần ngại và hãy chia sẻ cho mình để mình có thể biết thêm được nhiều kiến thức cũng như các bạn khác nhé ok bye bye mọi người